thật là em không phải khen bản thân của em mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ mới tầm số người kẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội <laughs> thật sự là có rất nhiều người dạ em nha 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn chinh vậy anh làm sao tin thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết Còn chưa yêu nhưng mà còn dính không thế hỏi không chứ còn không lẽ chưa yêu mới tin mời nhà trai <laughs> xin mời nhà gái bây giờ là hai bạn mời em giới thiệu về mình con xin chào chú quyền linh chào con cô hồng vân và bạn nữ bên kia con tên là nguyễn đình tuấn phong năm nay con 25 tuổi con sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của con là kỹ sư thiết kế phần cứng trong công ty ở khu công nghệ cao quận 9 Thôi mời nhà gái uhm, Lời nói đầu tiên em xin gửi đến uh, ờ, MC Hồng Vân uh, và chú Quyền Linh cùng với các khán giả trong trường quay và anh bên kia một lời chào thân thương nhất ạ à. Giống MC quá Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hồng Yến Nhi, năm nay em 21 tuổi, quê quán em là ở Đồng Nai. Ờ, nghề tay phải của em á là sale cho thuê căn hộ phòng trọ nghề tay trái của em là diễn viên tự do ạ à. và em mong là lúc đi hết mình lúc về có bồ ạ à. <laughs> lúc đi hết mình lúc về có bồ lúc đi hết mình, mình lúc, lúc về, về có bồ ồ nói nghe nè mới có 21 tuổi thôi mà ừ, làm gì mà gấp gáp dữ vậy dạ là tại vì á kiểu như em cũng ế lâu rồi á làm bảy mốt ế lâu không kiểu như là em chưa có tìm được người phù hợp với em và những cái em là em nói thật là em không phải khen bản thân của em mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa nhưng mà em không hiểu tại sao á nhiều người em quen á lại uh, đối xử kiểu như là phản bội em kiểu vậy á nên em vẫn chưa tìm được cái người nào ưng ý với em á ok rồi bây rồi. giờ bạn trai nói cho bên đàn gái người ta biết đi cái ờ, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì dạ điểm mạnh của con là chắc là con khả năng thích ứng với lại môi trường rất là nhanh học hỏi cũng nhanh nữa trong môi trường làm việc của con có nhiều người nước ngoài cho nên khả năng giao tiếp tiếng anh của con cũng khá tốt rồi còn điểm yếu của con thì ờ, nói chung là cũng còn hơi lề mề thì nhiều khi cũng hơi nóng tính nhưng mà bây giờ sau nhiều ờ, biến cố xảy ra thì con bây giờ cũng đã trầm xuống nhiều rồi trẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội <laughs> thật sự á là con cũng rất cảm ơn chương trình tại vì giờ hồi năm ngoái á thì mẹ của con là mẹ của con đã bị đột quỵ và trong khoảng thời gian mà hồi phục sau đột quỵ á huyết áp của mẹ con á nó tăng giảm rất là thất thường thì khi đó không ngờ là nhờ chương trình á huyết áp của mẹ con rất là ổn định là coi như là 606 tập của chương trình mình là nhà nhà con là coi như là coi đầy đủ hết cả ô <laughs> vậy hả trời em nói đi em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình à. đi ưu điểm của em á là rất là hài hước à, hết giúp đỡ người khác nhanh nhẹn thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ Ừ. còn cái nhược điểm của em là em hay cái hay ghen mà kiểu như ghen thì rất là ghê trời ơi em rất là tự ti về mình em có một cái uh, vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó trời ơi Ồ, cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà Đúng rồi. lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng vết sẹo ở đâu đâu em cái đó là bị gì ở à, đùi đùi phải Ôi, cô mà... gái xinh đẹp vậy ừ, vết xinh đùa, vết sẹo có gì đâu nói thiệt người xinh đẹp nha em hả con vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn con mối tình thôi hả dạ có bốn mối tình bốn mối tình bốn lần hả mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần sao ơi bốn mối tình mối dài nhất là nhiêu dạ mối tình dài nhất chắc là một năm quen như vậy nhiều vệ tinh như vậy nhiều bồ như vậy mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi Thì mình có ăn cơm trước kẽn chưa? Trước kẽn chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100% Wow Hay Thật sự là có rất nhiều người gạ dạ em nha em nói thôi tự nhiên em ờ, để tới giờ này rồi trong khi đó em chưa có quen chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ dạ em vậy đó anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn chinh vậy anh làm sao tin đó ừ. anh nói vậy thẳng mà với đó em là, vậy luôn cái đó là cái quan điểm của em em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em đúng dạ, không đúng Thôi đúng. ráng giữ nha Dạ đúng <laughs> Bên đây nãy giờ nghe thấy sao Con thấy ờ, bạn nữ bên kia là một người rất là năng động dạ, Cá tính dạ. Còn mình mấy mối tình rồi Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á ừ. Thì mình học cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi còn Chưa yêu nhưng mà còn zin không? Phải hỏi không chứ còn, không lẽ chưa yêu mất tin Thì làm sao tôi biết được cái chuyện yêu là khác Còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được Cho nên tôi hỏi à, Phải phải trả lời cái ừ, điều đó chứ Sao nè, sao nè Em còn không? dạ con dạ con đó ôi ôi trời xin lỗi bà mối à nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao thì hồi nãy con nghe bạn mới 21 tuổi thì con nghĩ là chắc bạn vẫn còn đang đi học nhưng mà không ngờ là bạn làm cả vừa làm sale cho căn hộ mà vừa ừ. cả làm nghệ diễn tự do nữa thì con thấy bạn là một người rất là năng động và phụ nữ thì hiện đại bây giờ con nghĩ là nên có những cá tính như vậy ừ. thì họ mới có thể là giúp đỡ người đàn ông trong việc gia đình cưng về ngoại hình thì cưng muốn cái người bạn gái ờ, phải như thế nào trong ờ, yêu cầu thì con có ghi là cao trên một m năm mươi lăm nếu mà chương trình có thể ưu tiên cho những bạn nào mà sinh năm 99 2000 thì càng tốt còn nếu không thì chỉ cần nhỏ tuổi hơn con là được sinh năm dạ. nhiêu con sinh năm 99 21 tuổi đó dạ thì uh, năng động hoạt bát và cái quan trọng nhất là lễ phép thì là quan trọng nhất với con như vậy là đủ giờ cái mẫu người đàn ông của cưng sao nè cao một m bảy mươi lăm tóc tai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thơm tho ờ, bên đây người ta phép. đủ hết trơn á thấy bên đây người ta đủ hết trơn hết trọi biết, rồi biết hát nữa biết hát không thì uh, nếu như em muốn anh hát thì anh sẽ tặng em một bài hát tiếng anh anh cũng không biết là bên đó em đang mặc áo màu gì nhưng bây giờ anh sẽ hát bài uh, beautiful in white oh, oh really? Sao hay vậy? Not sure if you noticed, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In this very moment, I found a one and my life found its missing piece. You look so beautiful in white tonight. Tonight, nói, rồi chị luôn má. Nam đi với ai vậy? dạ con đi chung với ba mẹ và các cô dì chú bác của à, con có ba mẹ nữa ha con xin chào uh, uh, cô chú uh, à, cho con gọi là ba mẹ luôn cũng được uh, uh, anh chị ở đây ạ à? chuẩn xét về con đi À, tôi xin chào à, MC Quyền Linh yeah. Dạ. à, tài năng à, chào chị Hồng Vân yeah. Dạ. à, xinh đẹp xin nhận phé xét về à, cháu gái bên này thì cháu rất là dễ thương rất là xinh xắn à, lanh lợi à, nhờ à, ông mai à, bà mối à, cũng à, tạo cho hai cháu một cơ hội à, nếu mà được thì à, mình à, bấm nút hẹn hò dạ con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ à. <laughs> nhà con dâu vậy vui lắm á <laughs> còn em đi với ai nè dạ em đi với chú và anh họ và bạn thân của em ạ à. à, xin chào chị hồng vân xin chào anh quyền linh à, dạ à, xin em. chào gia đình nhà trai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại uh, trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ à, xin được nói đôi lời yến nhi là một cô bé rất là ngoại hình thì khỏi bàn cãi rất là dễ thương và là xinh đẹp về nội tâm thì một người sống rất tình cảm còn riêng uh, nhận xét về uh, em trai bên này thì là một người mới 25 tuổi nhưng rất chững chạc và rất điềm đạm theo tôi thì cảm giác có một cái gì nó hơi trên nhau theo cảm giác thì có cái gì nó không hợp nhưng mà xét cho cùng thì có luật bù trừ và hy vọng rằng cái sự đối lập này sẽ là sự dung hòa để có một ờ, cặp đôi thật là lý tưởng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ dạ, cảm ơn chú rất nhiều được rồi bây giờ thôi để hai đứa nó ờ, gặp nhau đi rồi cái duyên có rồi còn phận tự hai đứa nó quyết ha yeah. Dạ. rồi mở màn cho hai đứa nhỏ nó gặp à. nhau đi À, chào em à, hôm à, nay dạ, đến đây em có nhiều. món quà tặng em chúc em lúc nào xinh đẹp như đó ha dạ cảm ơn em cũng dạ. có một món quà tặng anh đây đây đây tặng Rồi, anh cảm ơn em dạ em gặp anh em có cảm nhận gì không em thấy anh ờ, dễ thương ừ. à, cao ráo ừ. đẹp trai công việc cũng ổn định mà ừ. nói chung là Hơi cũng giống em anh ừ. kiểu như tóc là cũng thơm tho sạch sẽ gọn gàng biết keo em thích anh cũng thấy em là một người rất là chững chạc và năng động anh cũng thích những người như vậy để anh cũng năng động theo như vậy thì mình sẽ trở nên tốt hơn quy lực bù trừ mà anh em thì năng động còn anh là kiểu điềm đạm hơn thì có thể uh, nó sẽ ok hơn là hai người đều hài hước với nhau hai hài hước quá thì cũng đâm ra lố và vô duyên thật ra thì anh cũng năng động lắm cũng chơi thể thao nhiều á dạ. nhưng mà giống như anh cũng chơi một mình thôi nên là cũng ít bạn không biết là em có nhiều bạn không dạ em rất là nhiều anh và anh có thể là sau chương trình này nếu mà anh bấm chọn em thì em làm à, một cái sinh nhật tại vì còn mấy ngày nữa là sinh nhật em là anh sẽ là cái người mà cùng em đón sinh nhật năm nay là năm năm 21 tuổi của em tại vì trước giờ em chưa đón sinh nhật với người yêu bao giờ vậy thì quá vinh hạnh cho anh cảm ơn em <laughs> em ở đồng nai còn anh ở ờ, sài gòn là hai tụi mình một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu lần ạ à? à, thật ra thì bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ có mặt thôi còn chuyện khoảng cách không quan trọng anh có chiều chuộng bạn gái không anh nghĩ chắc là có tại vì bây giờ anh cũng đã sẵn sàng mọi thứ rồi không chiều cũng được đâu cưng ơi cô này ừ. khá tính lắm luôn á em suy nghĩ là uh, bây giờ thì nói vậy thôi chứ uh, quen xong rồi ai biết như thế nào vậy thì anh nghĩ là em nên bấm nút để có thể tự tìm hiểu that's right có bấm không à... Ờ. <laughs> hỏi luôn <laughs> thì đó chắc chắn là quyền... sẽ bấm rồi anh không biết em sao thôi hôm nay em đến chương trình anh em cũng muốn uh, hát tặng cho anh một bài rap em sẽ hát bài đó là bài mượn rượu tỏ tình là dạ, đứng lên đứng lên cho nó không khí đi Coi như anh tiền đứng lên, đứng lên đúng rồi hỗ trợ luôn hậu cảnh ông linh mặt nhăn tập trung diễn viên mà không action Ô sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng À e cool, đứng hình mất 5 giây Nhìn ai bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm hình đắp phải nổ Anh nổ đừng có nhìn như vậy phải phải hưởng ứng theo vậy thì bây giờ anh sẽ nhìn em chỉ nó luôn đi chỉ luôn đi chỉ theo em luôn nha ừ chỉ vậy theo em à được. rồi rồi hả <laughs> rồi rồi lại nha ô sự chú ý của lễ lên phấn nụ đúng rồi, rồi lại lại lại lại là đúng rồi rồi lại lại lại lại lại nha một lần nữa sụt nha chuyên nghiệp thật <laughs> ô sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng Ad e cool, đứng hình mất 5 giây Nhìn anh bên mình có lẽ ăn đứt mấy tấm hiện đang phê Hay, anh ăn tối chưa nhờ Nếu sao thì làm một ly Em chỉ muốn cởi mở hơn đừng lo mình dạy dục đi Anh là chàng trai đẹp phải nói với anh bằng những lời hay ho Được đứng đối diện cùng anh khiến em cảm thấy rất gì và này nọ Ủa, Trời ơi nếu mình không rung động đừng bấm Để nút bấm đó cho người khác bấm Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian Bấm chưa? Rồi, đó Người ta bấm lâu lắm rồi, chờ em thôi em nhìn chi vậy biết, em... em cần gì biết Và bấm hay không thôi Nhưng mà có rung động thiệt không? dạ có chứ tại vì nhìn anh này cũng hiền hiền đẹp trai mà với lại cũng việc cũng ổn định hợp u với em nữa hợp u đúng không dạ. có má ngồi như ờ. được không má <laughs> tay đi không tay rồi bây giờ làm một cái thủ tục làm nụ hôn đầu tiên thôi giờ mình con ta xin phép chú và mọi người con xin phép được không em đại liền không đại liền nhi đó Hồi trưng nó xinh Chúc mừng các bạn Cái điều mà em cần nhất ở ờ, bạn gái em á Là phải hiếu thảo với cha mẹ Em có 1m49 được mà anh Thì có thể uh, mình thay đổi được mà em Tại bây giờ hối á, cũng cấy tóc được Đúng Thấy rồi, xưa. chính xác dễ thương mà đêm nay mọi người về nhớ hai đứa nó đó chứ sao nữa à, nó dễ thương quá à. chắc chắn là cái số này ừ. phát ra thì đây sẽ là một cái số rất là đáng yêu trong uh, bộn bề của cuộc sống tất bật mưu sinh với những muộn phiền với những khó khăn những căng thẳng thì đây là một trong những cái nụ cười và một cái niềm vui của tất cả mọi người và hai đứa nhỏ nó dễ thương vô cùng luôn vậy đó rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp, đôi, đôi thứ, thứ hai xin mời gia đình nhà gái mời nhà trai à, mời đi em trai dạ chào mời nhà gái giới thiệu về mình dạ, về mình đi. chào ờ, chị hồng vân Em chào anh Việt Linh, chào các ờ, vị khán giả Em tên là Trần Thị Thu Thảo, năm nay em 27 tuổi Quê em ở Trà Vinh, hiện tại em đang sống và làm việc ở Sài Gòn Em làm ngành gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ à. Ở quận mấy Thảo? Dạ em đang làm ở Bình Dương anh Ở Bình Dương hả? Rồi em trai À, dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Rồi dạ. Hồng em. Vân, ừ. bạn gái bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Nam, năm nay em 31 tuổi. À, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại à, Kiên Giang ạ. Ở Kiên Giang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm bên uh, à, BIDV chi nhánh Kiên Giang ạ. À. Dạ. À, rồi bây giờ em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. À, điểm mạnh của em thì à, em thích nấu ăn, à, em vui vẻ, à, hòa đồng mà bát nhưng mà tại ờ, đông quá nên em run chứ ờ, bình thường mà già đúng đài thì cũng nói gì lắm nói gì lắm hả <laughs> rồi cái cái điểm yếu của em à, điểm yếu của em á thì à, em uh, hay uh, dễ uh, xúc động ờ. với lại uh, hay run trước mọi người đó ờ. rồi em uh, có cái uh, có cái cái tật xấu gì không ví dụ như là hay ghen tuông hay là hay có em tính. hay ghen ghen gì lắm mà nóng tính nữa vậy hả vừa Nhưng nóng mà, tính rồi ghen mà bây giờ cũng bớt ghen vậy hả <laughs> còn à, bạn trai ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì dạ ưu điểm của em là sống thật lòng và chân thành ừ. còn khuyết điểm của em là đôi khi hay quên và cũng hay nóng tính chút xíu <laughs> em nóng tính hả thấy mặt em đâu nóng tính đến mức nha nóng nhất là em làm gì dạ nóng quá thì em xách xe em chạy một vòng hóng gió cho nó mát lại nó nguội lại về cũng không sao dạ em có mấy mối tình rồi dạ từ trước tới giờ em trải qua ba mối tình rồi ạ ừ. dạ mối tình gần đây nhất thì à, kéo dài 2 năm ngưng được khoảng một năm rồi tại sao chia tay thì à, lý do bọn em chia tay đó là cái phong cách sống của hai bên gia đình chưa được hợp lắm ừ. dạ chưa được hợp có nghĩa là tụi em chưa có tình yêu chưa đủ lớn còn nếu tình yêu lớn thì thật sự cái đó vượt qua hết dạ ừ. thôi mời đàn gái em có mấy dạ, mối em trải qua hai mối tình à, mối tình thứ nhất là ở ở quê sau đó em lên học ở trên đây và mối tình thứ hai là cách đây là 3 năm tại sao lại chia tay à, tại vì à, do là gia đình không chấp nhận gia đình bạn đó hay là gia đình em gia đình bạn đó cái thời gian quen được lâu không 5 năm 5 năm trời rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em phải chia tay wow, dạ không vậy? lúc đầu quen á là chấp nhận nhưng mà thời gian sau á không chấp nhận nữa nói là quen gái miền tây à, ăn chơi ừ. cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng không được cho nên không em quyết định dừng lại rồi và 3 năm là em khép trái tim lại không cũng có tìm hiểu ra. nhưng mà cảm thấy nó không hợp rồi một chút cái uh, gọi là ký ức à, thôi bây giờ mình bỏ hết đi ha mình bắt đầu đến với hiện tại Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình à, với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 ờ, trở lên Có à, Người đừng có mập quá <laughs> Vừa người Tóc thì Khói như anh Quyền Linh được rồi Hói như anh hả? Là không được hói hay là sao? Ít quá Hói cả à. anh Quyền Linh được rồi ít quá nói cỡ anh linh thôi hả dạ Ê, nghe em dạ. em trời em gái dễ thương anh thấy là người gái mà thích hói là anh khoái rồi đó còn hói gì cài người ta hói cỡ anh thôi tức là không, không tại vì giờ, hiện tại bây giờ hói cũng cấy tóc được đúng Mấy rồi xưa chính xác hói hơn anh chút được không hả hả rồi ờ, thì cấy đi ừ hói không quan trọng quan trọng là tình yêu thương thôi đúng không dạ vỗ tay cho em tôi nghe khoái hói thì khoái liền á tôi chịu luôn rồi đó nói chung là đàn gái dễ thương quá trời ơi đàn gái số 1 luôn rồi xong trời đất ơi gì vậy mắc cười quá à bên tôi đây thấy... ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn trọi mà phải là gái rồi đó tôi chịu rồi đó để chị coi đàn trai coi, coi đàn trai đi nói chung là hơi hói hói chút thôi có như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái là người nào mà đồng cảm là ông ưng liền không đúng rồi em chào chị ạ <laughs> lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy à dạ do là hồi năm hai đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không có không không không cải thiện được ừ. cho nên em chán em bỏ luôn rồi cái ờ, chị hỏi nè cái dạ. hình mẫu của em á em mong muốn bạn gái của mình như thế nào dạ cái điều mà em cần nhất ở ờ, bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác ờ, bạn ấy sẽ ổn điều này dạ. đừng có lo bất kỳ ai cũng hiếu thảo cha mẹ hết trơn á tức là cái người đó em không cần biết đến ngoại hình luôn đúng không à, ngoại hình thì ừ, đối với em khoảng chừng mét năm cũng được rồi ạ à. em có một mét bốn chín được mà anh bốn mươi cũng được đi em cái đó thì uh, giống như kiểu là cái điều mà mình mong muốn thôi còn khi mà thực tế như thế nào á thì có thể uh, mình thay đổi được mà em thay đổi được mà dạ. em đó em hình dung cái bạn bên đây sao anh bao luôn xinh đẹp vô cùng đã chạy em thì bạn gái thì ở miền tây thì con gái miền tây thường là dễ thương trời gái miền tây dễ thương dạ. một luôn <laughs> tôi thấy tình hình vậy thôi để hỏi gia đình đi chứ ông này ông ông, ông nôn nao quá rồi bây giờ là em đi dài à? dạ hôm nay em đến với chương trình em đi cùng với lại anh em đồng nghiệp của em ạ à. rồi anh dạ. em đồng nghiệp ơi người miền tây dễ thương vô cùng <laughs> em chào anh dạ em xin chào anh quyền linh à, xin chào chị hồng vân nam ơi theo anh thì nhận xét thì bạn gái này à, à, rất là hiền lành rất là chân thành và cũng cái đồng cảm là gì anh với chị á là cũng là kiên giang và bến tre còn em á nếu sau này á thì kiên giang và trà vinh thì hiện tại đó thì ờ, cái khoảng cách về cái ờ, không gian á cái quãng đường á, nó đã được rút ngắn lại chúng ta đã có cầu và em cũng biết lái xe nữa cho nên là anh nghĩ rằng vấn đề đó không có thành vấn đề cái quan trọng là à, chúng ta muốn á, thì chúng ta tìm giải pháp còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm lý do anh nghĩ là em nên bấm nút và sẽ chọn và sẽ tìm cho mình một cái người để mà à, tìm hiểu và để mà là có thể là sau này sẽ trở thành người vợ hay quá dạ, cảm ơn anh cảm ơn <laughs> em đi với anh dạ em đi với lại cha mẹ dượng và hai người bạn cả cha cả mẹ cả dượng ba Rồi. mẹ mừng ở quê mới lên Ồ vậy đó hả? Dạ, xin chào anh Linh và Hoàng Hồng Dân Dạ chào Mới chào Vinh lên luôn hả? Dạ chào Vinh lên rồi không? Rồi mình thấy uh, con rể tương lai này tính tình sao hợp lý không? Theo uh, tôi thấy cũng là được để đó cho hai cháu tìm hiểu nhau nhưng mà nếu như anh à, hai đứa nó hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì à, mình à, có thể cho đàn trai bước tới dạ tùy tùy hai cháu muốn sao cũng được hết trơn hả già vợ dễ quá ta tại vì cháu là gái thứ hai mà ta chưa có gia đình còn hai em đã có rồi còn mẹ thấy sao cho cho mẹ nói một câu đi cũng được đó, để cho hai đứa cháu nó chọn đi thấy rể tương lai này hợp không cũng hợp <laughs> tóc tai có vấn đề gì không dạ không à. về làm rể là có thể giống ông ngoại vợ á ông ngoại vợ hối vậy á <laughs> vậy về chơi với ngoại hợp rồi dạ rồi cảm ơn uh, gia đình uh, hai bên bây giờ mình mở rào Chào Hôm nay em đến với chương trình thì em có món quà là đặc sản quê anh gửi tặng em Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh Rồi anh cảm ơn em Ủa Kiên Giang đặc sản gì vậy em? Đặc sản gì dạ, vậy? Nước mắm à. đi Nước à, mắm dạ. Nước mắm Phú Quốc Còn em tặng ảnh gì vậy? À em tặng ảnh là cuốn sách nấu ăn Em thì yêu thích ờ, nấu ăn á Cho nên là em muốn là sau này à, có cơ hội thì chúng ta cùng nấu và cùng thưởng thức kết hợp với lại nước mắm của anh nữa chắc kho cá ngon lắm á dạ, <laughs> cảm ơn em hai em cảm nhận về nhau đi anh thấy em sao ạ anh thấy em cũng dễ thương nụ cười cũng khá là tươi <laughs> rồi à, thời gian làm của em là như thế nào à, thời gian làm em thì em làm giờ hành chánh cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật à, không thứ bảy thì được gì sớm à dạ nếu như mà chúng ta cho cơ hội thì anh sẽ à, hẹn hò như thế nào thì à, thực ra thì đường xá đi từ dưới anh lên trên à, sài gòn và bình dương thì cũng bây giờ cũng gọi thuận tiện cho nên là anh nghĩ nó cũng không phải là trở ngại lắm thì, à, thường công việc của anh thì anh sẽ được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật thì cho nên là một tháng thì à, có thể là từ 2 đến 3 lần vẫn được rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì à, hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế tiền bạc ai giữ con cái con trai hay là con gái hãy trao đổi với nhau luôn đi anh nhường cho em trước á em thì uh, con cái thì trai con gái gì cũng được nếu mà uh, con gái thì càng tốt thì em thích sửa soạn cho nó hơn à, anh dễ thích... mua đồ hơn anh cũng thích bé gái hơn ừ bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa hai dạ. đứa giống con vậy <laughs> em tiến đến cô gái em nắm tay em hát một bài nào đó đúng rồi ngọt ngào lấy tình cảm của gái đúng chứ rồi con. vậy à. đi đi gồng quá vậy đi thoải mái lên coi thôi à, đến với chương trình á thì anh cũng à, hát tặng em một đoạn hai nào, đứa hai đứng lên đề ba đi tay đi. là thôi anh xin phép ha nhìn thẳng vô mắt nhau hát sao tự dưng em quên lời mất tiêu quá <laughs> nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu Hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin Nắm tay nhau thật chặt Giữ tay nhau thật lâu Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Tình đôi ta cũng sẽ không xa rời Hay quá Liền để nguyên Rồi đáp lại, đáp lại liền em Em cũng xin hát tặng anh lại một bài Người ngón tay ôm tình đắm say Ngón chiếc tim em trao cho tình nhận Ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng Ngón tay vẽ hồng giấc mơ Thôi được anh Rồi cảm ơn em Nói chung là hai người này á, là tự dưng mà nói chuyện về tay hết á <laughs> ngộ lắm Rồi, bây giờ thì à, chúng ta đã nói chuyện ha Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa các bạn Để tay mình nút bấm đi Hãy à, cảm giác thật sự Xem trái tim mình nó có rung động với đối phương chưa Chứ không rung động thì không cần bấm Bấm nút là phải hẹn hò và trao duyên với nhau Để tiến xa hơn đó Nó quan trọng lắm nha các bạn Nếu không bấm Chúng ta để cái nút bấm đó cho người khác Đừng có bấm vì bất kỳ điều gì Chuẩn à. bị Sau 3 tiếng đếm nha 1 2 và 3 Hết thời gian Ủa em có bấm không? trên nó không ai Sao nó không vô hả? Tao bấm lại đó Bấm mạnh vô Đó Trời ơi Em làm anh giật mình luôn em Chuyện gái Tình dễ luôn á <laughs> Nắm tay vô đi Nắm tay thật chặt vô Nắm Đúng rồi chặt. Bây giờ thể hiện luôn đi nè Một cái hôn má rất là ngọt ngào cái nè Dạ, con, thì à, con xin phép cô chú ạ anh với em á vô vô tấn công thơm không dạ thơm <laughs> thôi chúc hai em hạnh phúc nha rồi ngồi đi bạn mời em giới thiệu Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng bạn trai bên kia Cùng khán giả trong chương trình Em ờ, tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến, năm nay em 24 tuổi Em à, quê ở bên ngoài Đồng Nai, hiện à, đang à, sống tại quận 7 và làm việc quận 7. Nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc tại một công ty may mặc. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Từ và bạn phòng kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả cho có mặt trong trường quay hôm nay. Anh xin được giới thiệu em tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay 30 tuổi, Em tới từ Quảng Nam hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại em đang làm kinh doanh bất động sản. Rồi bạn gái chia sẻ chút xíu về à, ưu điểm khuyết điểm của bạn đi Ưu điểm của em là một người à, vui vẻ hòa đồng à, Dễ gần, cũng có tính tự lập, thích kinh doanh Còn nhược điểm của em là nấu ăn không giỏi lắm Nhưng mà những món mà em thích đó, thì em nấu được Vậy được rồi, mình nấu món mình thích dạ. thôi à, Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi À, dạ, em trải qua hai mối tình Mối tình đầu tiên, lúc em là sinh viên năm 2 Thì chia tay vì uh, em muốn được tự do mà cái bạn đó thì uh, hơi uh, quản lý mình quá còn à, mối tình à, gần đây nhất là cách đây một năm lý do là tại vì à, bạn ấy không không không có bỏ được thuốc thì dù có thích bạn mấy nhưng mà lý trí cái hồi em thôi quyết định chia tay chết rồi em hỏi bạn trai bên kia có hết thuốc không bạn trai bên kia có thói quen hút thuốc mà không biết hút thuốc luôn bạn ơi à, trời ơi mình quá <laughs> hay rồi thế là được rồi rồi còn bạn trai mình tình trường như thế nào em thì là trải qua hai mối tình à, mối tình gần nhất á, thì là quen nhau cũng được bốn năm mấy năm năm à, chia tay cách đây thì cũng 4 năm lý do chia tay thì à, thì lúc đó bạn nữ cũng 25 26 người bạn nữ muốn là tiến tới kết hôn nhưng thực ra thì lúc đó thì à, em cảm thấy là mình còn nhỏ và rất là ham chơi nên là chưa có nghĩ tới mà kết hôn biết kết hôn mình sẽ làm gì với lại trong à, lúc mà thời gian quen nhau thì cũng có một số vấn đề á, nên là cả hai quyết định là dừng lại là bốn năm nay em không có quen ai hết à, dạ đúng rồi ở không mình vậy ha à, <laughs> dạ đúng rồi ờ, em có ưu điểm gì em thuộc người rất là đơn giản hiền lành không có rượu bia thuốc lá gì em có một cái à, đặc tính đó là nói chung mình à, tính toán khá là mau lẹ mọi người thì rất là thực tế còn khuyết điểm gì không à, em thì không có cái à, tài lẻ nào hết à, không có gọi là ga lăng hay là lãng mạn <laughs> bạn gái bạn có tài lẻ gì không vậy ừ, theo à, bạn bè em thì kêu là em hát cũng tạm tạm nên chắc hôm nay em sẽ hát tặng chương trình một wow, hay quá dạ. uh, em sẽ hát bài ngại ngùng một điệp khúc rồi ạ dạ. dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng qua môn đá hoa Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường Bao ngày ngùng vẫn còn vẫn chưa thể thành câu Sẽ nói được câu bấy lâu Muốn nói cùng anh rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lành tràn về đôi mái hiên Được nhìn anh đang ôm em tới bên anh để đón phút ban đầu Nhưng ngày ngùng vẫn còn vẫn chưa thể thành câu Giờ nói được câu bao lâu muốn nói cùng anh. Wow, hay quá để qua coi thằng gái hát hay quá vậy Dạ Ô trời dạ. ơi là con gái Dạ à, Bên kia không biết hát gì cô về bổ sung được rồi Dạ được <laughs> à, à, nghĩ gì về à, cái việc mà làm dâu Dạ chắc là không, không vấn đề gì anh Không vấn đề Hiện đại rồi thì à, em em cũng là một người dễ tính dễ tính như với môi trường cuộc sống nên em nghĩ là um, cái chuyện làm dâu không không lo gì hết ha khi nào mới uh, kết hôn được thì em nghĩ là nếu như mà hợp với lại bạn trai bên này thì em nghĩ khoảng nếu mà sớm là một năm còn khoảng là hai hai năm thì mình tính hơn hai hai năm thì hơi lâu rồi yeah. Dạ. <laughs> bên kia nó hơi lâu kìa cái muốn nhiều bạn trai muốn nhiều à, nhanh vậy ừ dạ, ba mươi năm nay ba mươi rồi chị tại vì như thế này nè anh em, em có một cái định hướng riêng nó giống như là mục tiêu cho mình anh ừ. phải có một chút vốn gì đó hoặc là mua được một một mảnh đất à có mua đất mới được quý đúng không dạ đấy là cái sở thích dạ em, em có sở thích là về đất hoặc là kinh doanh nói chung là kinh doanh là em thích bất động sản dạ, đúng đừng đừng có lo bạn trai à. sao không lo trước miếng đất rồi cưới được không à, ok anh được anh ok dạ. được rồi ha dạ. rồi nhớ nha mua đất là cưới liền nha dạ. đúng rồi đúng rồi bạn gái được đấy nhưng mà bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai em là người như thế nào có tính tự lập chị chín chắn biết quan tâm đừng có trầm tính vui vẻ và dễ hòa đồng mấy người làm bất động sản vui vẻ lắm em có mẫu người lý tưởng không đào hàng suốt luôn à về về về, về tính cách em, em nghĩ là em thích anh công vinh tại vì em coi cái chương trình đó thì cái chia sẻ của anh em rất là thích cái người đàn ông mà dù người ta đi làm dù người ta bận rộn nhưng mà luôn luôn nghĩ về người phụ nữ mỗi buổi sáng em đều đều, đều nhắn tin ờ, để chúc chị này một ngày tốt lành này này kia thì em em thấy là thích mẫu người dạ, quan tâm đến, dạ. đến người yêu đến vợ mình đúng không nhắn thì dạ, chắc cũng dạ, mới cưới thôi về ngoại hình về ngoại hình thì ờ, em muốn một người đầy đặn tròn tròn nếu mà giống như em thì dễ thiện cảm đừng đừng có gầy quá hoặc mập quá vừa người thôi dạ, đúng không cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai ngoài cái chuyện hút thuốc kiểu như gia trưởng hay là không có chứng kiến bản thân á vừa người không mập không ốm rất vừa luôn vừa có Đoạn. Dạ. gia trưởng không không có chị đã chuẩn bị những gì rồi mà đòi lấy vợ liền nói chung thì giờ cưới vợ ờ, nếu như mà yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất là bạn nữ góp tiền để xây nhà thì ok à có đất rồi góp tiền xây nhà ha sống ờ, chung với ba mẹ hay là sống riêng sống riêng à, có cái yêu cầu gì ở nhà gái nữa không yêu cầu thì ra thì không có yêu cầu gì quan trọng là hai bên ờ, thấy hòa hợp thấy thích nhau được nãy giờ bạn hình dung bạn nữ bên này là như thế nào nói chung là qua cách giới thiệu cũng như chỉ có nhận xét thì nghĩ là bạn nữ khá là dễ thương dễ thương có mẫu người nào mà em thần tượng không mẫu người em thần tượng thì đóng phim chung với anh đó là, là đồng tiền xương máu lúc đó có coi phim và chị à, trương ngọc ánh dạ đúng rồi thần tượng trương ngọc ánh nói chung là cũng không thần tượng nhưng mà thích là mẫu người phụ nữ hiện đại á, là nói chung tính cách nó năng động tí có lẽ là phù hợp đó <clears throat> bên kia múp míp hơn trương ngọc ánh múp míp lắm dễ thương lắm bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha hôm nay em đi với ai nè dạ em đi cùng à, anh cái nhớ và hai đứa bạn thân của em trước tiên là em xin chào à, anh Nguyễn Linh Rồi chào em. chị Cát Tường và chào toàn thể uh, quý khán giả có mặt ở khán phòng ngày hôm nay thì uh, về bạn nam bên đây thì uh, anh với lại các bạn ở đây là cùng quan sát và cùng thống nhất về cách nói chuyện đồ thì cũng rất là vui và rất là là, là chân thành còn về ngoại hình thì cũng hợp với tiêu chí của em chưa tính là về công việc đang làm cũng khá là phù hợp với lại cái mà em mong muốn thì ờ, anh với các bạn đây thống nhất là thấy bạn nam này rất là ok rất là được rồi mà đi với em trai à, hôm nay em đi ờ, tới có, có hai người bạn và một ờ, chị rồi chị, gặp bên một rồi dạ, không chị bạn à dạ xin chào anh Quyền Linh xin chào chị Cát Tường xin chào tất cả các bạn khán giả ở trường quay hôm nay bạn lúc nãy có kể về cái mối ờ, tình đầu tiên bạn á thì ờ, kiểm soát bạn quá đúng không thì riêng bạn mình á cực kỳ dễ tính không biết đây là là là, là cái khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa thì đó là, là bạn cân nhắc cái đó thôi rồi cảm ơn em rồi, bây giờ kéo màn cho hai bạn gặp mặt nha kéo màn lên có quạt đâu ừ, qua nãy giờ thì anh thấy em nói chuyện như thế nào nói chung thì uh, giới thiệu thì đấy em cũng uh, À, tính cách thì à, em cũng khá năng động thích kinh doanh thì em là cũng thích à, những người à, à, có tính cách à, mà mạnh mẽ như vậy có thể là hỗ trợ anh trong công việc à, kinh doanh à, tương lai thật ra thì anh thường theo đánh giá của các bạn gái cổ vì người khá là vô tâm nên là không biết là có thể khắc phục được không trời ơi phải khắc phục chứ <laughs> à, cái đó thì chắc đi xa phải khắc phục cái hình ảnh mà người à, chồng tương lai của em á nó, nó, nó như thế nào có có có, có giống giống gì ta <laughs> là... đầu, đầu tiên là về ngoại hình có vẻ thân thiện hoặc là giống giống em một xíu thì em rất là có thiện cảm tại à, hai mối tình trước của em hai bạn trai, trai đó thì đều có nét giống em cả bình thường là em cũng sẽ từ ngay đầu tiên không à, à. chứ còn không yêu quay em không phải là người à, mưa dầm thấm lâu dạ. yeah. hôm nay có thấy tiếng sét ái tình rồi chưa <laughs> cái này thì chắc xíu đó tôi biết được à xíu nữa biết được à, cho em hỏi anh là anh có thích comic không à, comic thì tất nhiên là ai cũng thích rồi dạ. điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho bạn gái là gì <laughs> thực ra thì anh là một người không có lãng mạn nhưng mà có một cái kỷ niệm nói chung mình nghĩ rất là lãng mạn đó là à, bạn gái à, mối tình thứ hai này cái này tôi phải nhắc tôi từng thứ hai kể câu chuyện nó được rồi ừ. à đừng <laughs> à, cái à, nụ hôn với bạn gái đó là lần, lần, đầu tiên nụ hôn đó là trên cái vòng xoay thời gian là ở đầm sen á ngày lúc đó đang ở trên đỉnh <laughs> là nghĩ khá khá là lãng mạn á <clears throat> không nhắc chuyện cũ không nhắc chuyện cũ qua lâu rồi không sao đâu anh anh anh có thích đi du lịch nước ngoài không anh Thật, du lịch nước ngoài quá thích đi chứ yeah. Dạ. Tại vì em cũng sắp có một cái dự tính đi, đi du lịch ừ. à, yeah. Dạ. Thôi đi Lào, Campuchia cũng được <laughs> Đi một chuyến Mình sẽ hò lần đầu tiên ở đâu? Một nơi nào lãng mạn em thử tính đi em trai à, Nơi đầu tiên thì các ờ, chương trình đã tạo điều kiện là có tập vé xem phim thì nghĩ là khá <laughs> bạn phải tự nghĩ ra một cái điều nào đó thật lãng mạn qua đây cô gái này cũng rất thích lãng mạn à. nãy nó hỏi lãng mạn nó kể chuyện cũ xong rồi giờ lấy giấy xem phim <laughs> theo em ngoài cái chuyện xem phim của chương trình ra chúng ta làm cái gì để có một cuộc lãng mạn lần đầu tiên gặp mặt ở đâu nào thử xem nghĩ tới cái khung cảnh lãng mạn thì em cũng hơi khó nghĩ tới khung cảnh lãng mạn thử ta xem khung cảnh lãng mạn thì ví dụ như à, có thể là như bạn nữ là có giới thiệu là ở đồng nai đồng nai cũng không cách xa thành, à, à, thành phố lắm thì ví dụ như một ngày đột xuất rồi đó theo tìm hiểu mình biết được bạn nữ đang ở nhà thì mình có thể là chạy trực tiếp xuống đó hàng bạn nữ à, đi chơi đâu đó ở tại biên hòa đó là lãng mạn đó ha <laughs> cái đó mới gọi là có tâm có lòng thôi chứ à, chưa có lãng mạn thôi ghi nhận tấm lòng em ha ta cũng chạy xuống đồng nai đồ gì đó là ghi nhận cho cho em hỏi một câu hỏi nữa là nếu như trường hợp mà ví dụ như anh à, cãi nhau với bạn gái ừ. thì anh à, à, sẽ giải thích hoặc là sẽ làm hòa luôn hay là đợi vài người nữa anh mới làm hòa thật ra anh thì người rất là ghét mà để mà cái giận hờn nó lâu quá kéo dài lắm nên là anh là cái gì nó nó nhanh tại vì để cái gì có công việc mà chưa giải quyết thì nó lằn nhằn nó trong đầu nó lùng bùng lắm và rất là ghét cái sự lùng bùng đó nên là anh sẽ chủ động làm hòa khá là nhanh bạn gái chưa có muốn kết hôn sớm đó à, à, về cái vấn đề kết hôn thật ra thì kinh nghiệm thôi vì anh quen bạn gái cũ là bốn năm mấy năm năm thực ra thì ờ, <laughs> à, anh nghĩ là quen nhau tầm khoảng ờ, uh, 6 tháng kết hôn rồi khá là, là ờ, đẹp không cần không cần phải lâu dài lúc đó mình đã tìm hiểu tương đối là cũng khá tốt về về đối phương và đặc biệt anh thì có cái là chỉ hẹn hò bạn nữ khoảng hai ba lần thì cũng phải là đoán được tới tám chín mươi phần trăm được à, tính tình đây là cái vụ bạn đó trời anh có một gợi nhỏ nhỏ à. bắt đầu từ bây giờ nếu em có quen bạn gái rất là nhạy cảm khi nhắc về những cái chuyện cũ nha okay. rồi hãy để quá khứ ngủ yên. bây giờ hãy nói một câu gì tận đáy lòng của mình trái tim mình có rung động chưa hãy nói cho bạn gái biết nói chung là thật ra thì anh thấy uh, ấn tượng đầu tiên về em khá là tốt uh, anh thì uh, muốn phát triển cái mối quan hệ này uh, anh thì uh, đã sẵn sàng nên uh, nghĩ là nhấn nút được rồi rồi thôi đặt tay vào nút bấm nha bạn gái sẽ suy nghĩ tất cả điều đó chúng ta không cần nói ra mà chúng ta thể hiện bằng nút bấm cảm giác trái tim mình rung động thật sự cảm giác đối phương chính là một nửa yêu thương của mình chúng ta hãy bấm nút hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó một hai ba hết thời gian tại sao em lại không bấm thật sự là em chưa biết rung động lắm chưa chưa thấy cái cảm xúc về em nghĩ là nếu như mà lỡ đồng ý mà không thật tâm mình lắm thì mất công là mất thời gian của hai người thôi nên là em nghĩ uh, dù sao lên đây cũng có là một cái duyên lên đây uh, gặp được anh là em cũng rất là vui rồi mà cùng cái ngành bất động sản là em cũng rất thích nhưng mà chắc là mình ờ, chỉ có duyên thôi nhưng không có phận nên là uh, coi nhiều bữa hôm nay là một cái buộc gặp gỡ vui vẻ trai thế nào nói chung thì à, ấn tượng đầu tiên thì về bạn nữ thì cũng à, ok em cũng khá là quan trọng ấn tượng đầu tiên nhưng mà có cái thì à, đối với em thì quan niệm tình yêu là nó là phải xuất phát từ hai phía À, đúng rồi à, ở thì anh với em gặp nhau đây cũng có và có cơ hội thì bây giờ em chưa nhấn nút nhưng không biết sau đó thì như thế nào thì Đây. Yeah. <laughs> Dạ. à, chúng ta đã để mất một cơ hội có thể sau ngày hôm nay bạn sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện bạn gái chúng ta phải chuẩn bị những cái điều gì có thể một vài cái sơ suất à, không đáng có mà chúng ta đã mắc phải ha nhưng không sao hàng triệu khán giả truyền hình đang xem và biết bao nhiêu cô gái đang chờ đợi để nhấn nhấn nút cho chàng trai này và biết bao nhiêu chàng trai cũng đang chờ đợi để bấm nút cho bạn gái bên kia đừng lo lắng điều đó chúng ta đang sống rất thật với trái tim của mình rung động thì bấm không rung động thì không bấm không sao cả không bấm nút chưa hẳn là không tốt nha chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình một số chuyện đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng mà gần được thì có nghĩa là chưa được cuộc họp nào mà vậy như căng thẳng á là sẽ xin đồng chí và tôi liền đồng chí muốn gì đồng chí muốn lấy vợ chưa dạ rất muốn rồi chị mời bạn nam mời bạn mời bạn nữ biết review bình đi bạn à, à, đầu tiên xem xin kính chào anh Quyền Linh chào các tường à, kính chào quý khán giả và đặc biệt là xin kính chào bạn nữ sẽ đồng hành với em trong chương trình ngày hôm nay dạ em chào anh ạ à. Okay. dạ em tên là Trần Quốc Toan năm nay em 28 tuổi cái gì Toan hả dạ Toan 28 tuổi dạ em sinh à, ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh à, hiện tại em là một uh, kỹ sư hóa học và em đang làm việc tại à, khu công nghệ cao Hồ Chí Minh rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. À. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh ạ. À. Dạ, chào, chào con. Dạ, à, và quý vị khán giả ạ. À. À, em tên là Nguyễn Thị Hiểu My, năm nay là 27 tuổi và đang và làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Công việc nghề nghiệp của em là em làm ở Ủy ban nhân dân xã, phụ trách bên mảng à, xã đói giảm nghèo ạ. À, mãi dạ. mệt lắm đó nha. Dạ. <laughs> em à, có những ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm chính của em là em rất là hiền lành, à, sống một cách chân thật, không có rượu bia thuốc lá gì hết á và đặc biệt là em là một người ờ, đàn ông sống ờ, vì gia đình còn cái khuyết điểm chính của em thì em nghĩ là có thể là em hơi khó tính một chút xíu bởi vì là em vốn là dân kỹ thuật nên là đôi khi là một số chuyện đó, đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng mà gần được thì có nghĩa là chưa được nên là đôi khi là có một số chuyện em hơi cậu nó phải cao một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái dạ điểm ờ, yếu của em thì nhiều mình nhiều lắm em hơi khó tính và khó chịu cái tính em là hơi nóng nhiều khi trong cuộc họp cô quen á thì là do là à, cuộc họp nào á bình thường á thì là mình thân thiết á mình sẽ xưng là chú cháu còn mà cuộc họp nào mà vậy như căng thẳng á là sẽ xưng đồng chí và tôi liền em cũng cảm giác như là em là hơi phần nóng tính còn nữa là em là chắc tính này chắc không chàng trai nào thích đâu nè em có hơi lười một tí về công việc nhà đó là dạng như là dạng như là em ngoài công việc ở xã là thứ hai đến thứ sáu thứ bảy và chủ nhật em sẽ làm nhân viên cách ly ở sân bay đồng nai luôn ạ à. nhiều khi mà nhân viên là, là làm gì cũng dạ là dạng như là phục vụ uh, người chơi con thôi ạ à. dạ là công việc đó hơi nhiều quá rồi. về dạ. nhà là mệt hả dạ đúng rồi dạ đúng rồi chị em đang sống với ai dạ em đang sống với gia đình à ba mẹ à là có ba mẹ lo gì đúng không dạ mai mốt mà sống không có ba mẹ phải làm chứ giờ ai làm dạ chắc vậy chị nhờ chồng làm phụ với chị <laughs> à, hai chồng cùng phụ nhau làm ha dạ em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em thì uh, trải qua một mối tình và đã chia tay cách đây cũng hơn 3 năm rồi mối tình nó kéo dài mấy năm dạ mối tình nó kéo dài khoảng một năm lý do tại sao chia tay dạ thì chắc có lẽ là do em bởi vì là hồi đó là em cũng mới ra trường đi làm chưa có được bao lâu hết nên là đôi khi là trong cái à, quan hệ à, với bạn gái hay là có những cái chuyện nó phát sinh á mình giải quyết nó không có được khéo léo lắm nên là dẫn đến là cái chuyện tình cảm của hai đứa là nó sẽ bị rạn nứt và dẫn đến là tụi em chia tay với nhau rồi bạn gái dạ theo em em em nghĩ là vậy như mối tình không biết là thích cứ gọi là mối tình hay không mà chứ vậy như là tình theo á thì mình chạy nhưng mà tình chạy á thì mình lại theo vậy như là trước là em có một vấn đề như thế à vậy là ngày là phải rút kinh nghiệm nha dạ đúng rồi giờ thấy là được là phải nắm bắt nắm liền. bắt luôn chị cơ hội không đến đúng dạ. rồi cơ hội đến nhiều lần như vậy là cũng coi như là chưa có mối tình nào hết dạ. mới cái đó là dạng từ một một phía thôi dạ dạ vậy ờ, có biết hung chưa chưa hung lần nào chưa hung lần nào luôn em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào dạ em thì um, muốn tìm một người bạn trai là cao một m ờ, sáu mươi lăm trở lên ạ à. và có thân hình là như là cảm giác là em muốn con em đi mặt thì hơi ờ, dễ nhìn với lại phúc hậu ạ à. còn um, tính tình á thì em là thích ảnh là có một tí uh, trầm một tí dạ lúc nào là cần hoạt bát hoạt bát à, lúc nào mà cần tĩnh lặng thì nên tĩnh lặng ạ à. em không thích ảnh à, người yêu của em là nhậu nhạc ạ à. biết uống nhưng mà uống ở điểm nào đó dừng rồi thôi là biết mình là cái sức của mình tới đó à với lại một phần là em không thích mùi thuốc lá chắc còn nhiều quá đâu biết đủ mệt rồi hỏi anh thử coi anh có biết nhậu nhẹt thuốc lá dạ. không anh anh anh biết nhậu không hả à, không anh không biết nhậu thuốc lá thì cũng từ nhỏ đến lớn là chưa hút đứa nào trời em mừng quá <laughs> quá mừng quá vậy là chụp liền nha em dạ rồi bên kia mẫu người lý tưởng của em là sao dạ mẫu người lý tưởng của em thì uh, quan trọng nhất là dạ. tính tình hiền lành biết sống vì uh, mọi người cũng là đối với trong gia đình thì phải hiếu thuận biết uh, chúng ta nhường dưới vui vẻ năng động à, đừng có nhút nhát rụt rè quá mình nó, nó là mình cho nên nó dở lắm bên đây thì không dám rụt rè nhút nhát đâu người ta họp Trời chi bộ một cái hay gì cái là đồng chí muốn gì dở hả đồng chí muốn lấy vợ chưa dạ rất muốn rồi chị đã chuẩn bị sẵn sàng gì chưa dạ mọi thứ thì đã sẵn sàng rồi chỉ cần à, tới thời điểm thích hợp là mình cưới thôi mình có cần phải làm dâu không bạn quan điểm của em là ba mẹ à, đối xử của em à, yêu thương em như thế nào thì đối xử với lại vợ em cũng sẽ như vậy nên là sẽ không có cái quan niệm là lấy vợ về để làm dâu mà để làm con tốt kỹ sư đó lập luận vững chắc ừ. được nãy giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào em nghe cái giọng nói của bạn thì em nghĩ là bạn là một người rất dễ thương và có chút thép trong đó nè. vóc dáng vóc dáng thì chắc có lẽ là cũng ờ, slim như là thon thả thon thả kỹ sư mà hay quá giống thầy bói gì <laughs> rồi lên qua coi đàn gái sao nha xóa đói giảm nghèo hả dạ con chào chú luôn à con. dạ nãy con nói sao mà vui vẻ kêu chú cháu rồi mà giận lên kêu đồng chí hả <laughs> ừ. dạ vậy như trong cuộc họp căng thẳng quá mình bức xúc quá hả chú góp dạ. ý con dạ. thay mặt chi bộ góp ý con dạ là đồng chí một từ hết sức thông thương dạ. khi nào vui vẻ mình cũng có thể kêu đồng chí dạ. gọi nhau đồng Còn chí đừng có nó nóng giận mà kêu đồng chí ở đây là không được con ờ, nghĩ sao nếu như mà chàng kỹ sư này cưới con xong về làm dâu luôn dạ về vấn đề làm dâu thì con thì cũng làm dâu thì cũng được ạ à. nhưng mà con chỉ sợ về phía à, gia đình chồng thôi có đối xử với mình như thế nào em ừ, con phận cũng hơi nhất sợ đó. con làm ăn số giống nghèo thì chú biết rằng là cái ban này rất là cực dạ. mà sẵn sàng lao vào những nơi khó khăn nhất á dạ. cái điều này rất là trân trọng cái ban số giống nghèo của con á dạ con à. chú chú là gái rồi đó dạ hôm nay mình đi với ai dạ hôm nay em đi uh, với à, mẹ và chị với anh ạ à. Rồi chào chị gặp mẹ em ha Rồi chào dạ, cô chào cô ờ, Xin chào Quyền Linh với các Tường với lại à, bạn trai à, Chào cô Nói chung cái tính cách của My rất là tốt Rất là năng động trong công việc và rất là chịu khó Nó làm nhiều việc quá Nhiều lúc tôi không cho nhưng mà nó cũng làm tôi nói bây giờ nhà có hai đứa con gái điều kiện thì nó không có quà là quá quá đáng nhưng mà tính ra thì hai đứa cũng không có cần phải làm nhiều công việc nó rất là năng động nhưng mà nó rất là khó trong cái chuyện tình cảm đặc biệt khó cứ số nó quen người này quen người kia mà nó nói là không quen khi mà quen là phải tính tới hôn nhân quen là phải nhắm được là phải cưới thì mới quen còn quen mà để quen cho biết là không bao giờ nó quen cho nên là chưa có mối tình nào hết khổ tâm quá cô khổ tâm thiệt sự luôn dạ bây giờ cô thấy à, chàng trai bên kia cô thấy sao cô thấy nói cho đúng thì à, cũng chắc được 8 điểm bây giờ cô nói một câu sao cô ra hạ cái lịnh cho sao cho con cô mở lòng ra trời ơi ở nhà nói gì nè nói mày lên lên mà mày không bấm á tao nhảy lên tao bấm mày <laughs> vậy á bây giờ mình à, gặp thằng trai đó ha dạ đi với ai em dạ em đi với bố mẹ của em ạ à. à, hay quá à, con chào anh dạ, bé ạ chào uh, ờ, mc quyền linh và mc khắc tường dạ à, xin chào uh, quý khán giả trong trường quay chào ờ, dạ, cháu con chào hai bé ạ thì uh, tôi là ba của phước toan uh, ngồi kế bên đây là mẹ của nó uh, thì ờ, nói đúng ra thì ờ, tâm lý của cha mẹ thì khi con lớn lên thì ờ, cũng muốn cho con nó đâu đó cho nó xong như yên bề gia thất thì mình mới an tâm được thì bị gì cái, cái tính chất cái công việc của nó đi làm rồi ngồi trong phòng rồi rồi về thành thử ra cái vấn đề giao lưu thì nó cũng hạn chế còn riêng về cháu mi bên đây thì chú có đôi lời nhận xét là nhìn ngoại hình cháu thì cũng là một người hiền lành dễ thương đến đây thì đã mình đã có duyên với nhau rồi thì chú mong rằng là nên hai đứa cho nên cho nhau một ờ. cơ hội dạ yeah. hiểu không ạ em cũng có miếng quà cho gửi anh à. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ à. Dạ, anh cảm nhận em lần đầu tiên thế nào ạ? À? Đầu tiên thì nếu mà nói về cái nhìn đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương à, Em cảm ơn ạ Và nói chuyện thì rất là có duyên theo đúng cái chất gọi là của cán bộ đó Thế anh có một câu hỏi hỏi em là tất nhiên là em sẽ có mỗi người đàn ông lý tưởng của mình như vậy thì trong những cái phẩm chất mà của một người đàn ông lý tưởng của em á thì em đánh giá phẩm chất nào là cao nhất và cần thiết đối với em dạ em đánh giá bản chất ờ, cần nhất á là em thích là sự chung thủy ừ. dạ còn anh là nếu mà theo thì bên phụ nữ thì anh sẽ thích người phụ nữ như thế nào thì anh cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình nên anh cũng thích là người, người vợ của mình luôn nên là một người phụ nữ của gia đình cũng là sáng về gia đình và biết chăm lo cho gia đình của mình hiền lành đối xử tốt với mọi người như là được thôi em thì đến em á thì là lúc luôn lúc lắm lúc thì à. hiền lắm lúc thì em biết sao thì dữ lắm thì anh không biết là có như vậy có được à, không à, có nghĩa là kiểu là lúc như lúc cương á hả dạ dạ dạ đúng rồi à, thì dạ, lúc nào rồi. mà em cương thì anh nhu còn lúc nào mà em nhu thì anh cương vậy thì đúng à như vậy thì nó mới ờ, hợp với nhau được dạ bây dạ. giờ hai bạn á, nhìn thẳng vào mắt nhau à, tiến lên mình nắm tay nhau đi hai bạn 30 giây thôi nha nhìn thẳng vào mắt nhau cảm nhận lại xem từ nãy giờ mình chia sẻ mình suy nghĩ như thế nào về đối phương cảm xúc của mình như thế nào rồi chúng ta quyết định mỗi người nói một câu rồi bấm nút nếu như em cảm thấy là mình có cái sự rung động thì anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội dạ. cô gái ờ, đã làm ở ban xóa đói giảm nghèo đúng không dạ. hôm nay hy vọng em sẽ xóa ế và giảm cô đơn dạ. được không dạ. nhớ nha rồi hết thời gian rồi hai bạn đặt tay vào nút bấm và chuẩn bị đưa ra cái sự lựa chọn của mình ít phút cũng đủ để các bạn trò chuyện và <clears throat> hiểu được nhau một phần nào hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian Đây là món quà đầu tiên những chiếc vé xem phim của cụm Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Các bạn đến đó để à, có một không gian thật là lãng mạn để tìm hiểu nhau nhiều hơn Hãy xin phép bà mẹ của bạn gái và hôn bạn gái Đây là nụ hôn đầu tiên nhé Xin phép bác uh, cho con được hôn mình Đó, ờ, bác cười gật đầu rồi không? Đây